mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pop hay không à, thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái à. lúc mà tụi con ờ, <laughs> bye bye đi về mà con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi có nghĩa là ừ. cho chảy máu luôn kiểu giống như là ảnh ảnh không có muốn rời đi á một người nói chung là một người rất là mãnh liệt ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt rất là kiểu rực lửa có nghĩa là đó là cái cái cái cái cảm nhận đầu tiên của con sau khi đi pop về đó phải không dạ đúng rồi là cắn một cái vào môi luôn dạ đúng rồi chia tay xong rồi ôm hôn xong rồi Can you speak Vietnamese? Uh, chúc chúc. Chúc chúc. so this is Miss Vong. Miss Vong. And this is Mr. Thong. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Both. What's your name? My name is Emre Sigura. Where are you from? I'm from Turkey. Ah, Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Yes. How long you stay here? Uh, 6 năm. 6 năm. 6 năm. Oh. Bao nhiêu tuổi rồi? I'm 40. 41 actually. Cái background của ảnh là ảnh làm cái gì rồi? Ảnh đang làm ờ, bất động sản. Bất ở ờ, trong một công ty bất động sản. Chief Commercial Officer, CCO thì có, ờ, có thể là quản lý về thương mại. Can you speak Vietnamese uh, about you? About me. Uh. <laughs> Introduce yourself. It's too difficult. Khó <laughs> quá. Em Rê kết hôn với vợ là bao nhiêu lâu rồi? We're married for three and a half years. à, giờ tới em. Chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hồ Trà My, hiện nay là 32 tuổi à, đang làm marketing cũng như là một uh, content creator uhm, như vậy là chắc có lẽ là uh, My cũng là một nhân vật uh, rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng đúng không uh, <laughs> chút chút ạ à. <laughs> dạ chắc đây cũng là một cái hot tiktok nè đúng không <laughs> dạ anh có quay tiktok chung như con dạ có quay uh, nói chung làm diễn viên cameo I don't appear on all the videos. Anh không có xuất hiện hết. You can speak Vietnamese a little. Oh uh, yeah. Slowly, slowly. Some Vietnamese word. I can order food for myself. Anh có thể đặt à. đồ ăn. Ví dụ bây giờ đang đói bụng, anh cần ảnh nói một một câu tiếng Việt về cái chuyện là ảnh đặt đồ ăn đó, cho <laughs> bốn anh em mình nè. You can order Vietnamese food for à, four of us. Uh, four of us. Oh. okay. Hello. Hello. <laughs> That's so hard. Bon, uh, bò phở phở bò phở bò phở bò muốn phở hả What? Dạ. dạ thật ra anh cũng không order kiểu đó mình trên grab hay là trên mấy cái ứng dụng là có thể được Nhắn thấy được cái món dạ đúng rồi à, rồi gửi đi sao mới nói chuyện trực tiếp được <laughs> dạ rồi là đặt bún tô phở bò đúng không <laughs> dạ you just order four phở bò right <laughs> à, đó đặt cho bốn người đó đó quá tốt à, chúng ta phở bò ăn rồi suối. chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào lần đầu tiên em gặp anh ấy ở đâu và anh ấy tỏ tình với em như thế nào là trên một cái app hẹn hò thì uh, cái buổi gặp đầu tiên tiên đó là sau khi ờ, một tháng uh, hai hai hai người nói chuyện nhau gặp nhau nhưng mà cái buổi này thật ra nó không có suôn sẻ ở cái khúc đầu tiên ừ. tại vì uh, anh để không đợi à. đợi một tiếng đồng hồ bởi vì anh tập gym và anh ra trễ và con phải đợi tại sao lúc đó con kiểu hơi bực tức á con cũng muốn là Nên ông này là ai làm sao ừ. ông này là ai mà mà mà để mình đợi vậy thế là anh tới thì kiểu rất là kiểu đẹp trai bảnh oh. uh, mặc áo áo hoa <laughs> mà quần màu rêu nói chung là nhìn cái cách phối đồ rồi cái cách nói chung là nhìn rất là đỏm dáng đó là cái cái ấn tượng đầu tiên thì nó nó đang không vui là như vậy thật ra là con cũng đã điều tra này rồi một người nước ngoài và có một cái ờ, chức vụ là như vậy thì đã điều tra trong background ok đúng, dạ, đúng rồi background ừ. rồi nhưng mà gặp nhau một cái là anh kể lại nguyên, nguyên một cái cv đó luôn y chang những gì mà con đọc luôn là ở đâu đã làm việc ở đâu mấy năm rồi trong cái buổi đó thì tại vì anh này ảnh rất là thích về thể hình quan trọng cái vóc dáng dán cho nên lúc mình đã tới trễ rồi con đã gọi đồ ăn rất là nhiều để ra cái xong nó nguội lạnh hết rồi cái tới cái anh nhìn thấy anh không ăn luôn con cũng không ăn luôn hai đứa chỉ nói chuyện thôi và xong rồi pack những cái đồ ăn đó đem đi và điều qua cái điểm điểm thứ hai thế còn Sira yep. lần đầu tiên bạn gặp cô gái này thì như thế nào she was very outgoing person first of all and very mature for her age also she was very patient <laughs> rất là kiên nhẫn tại vì đợi đợi ảnh she waited for me almost an hour như vậy là lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau coi như là chỉ nói thôi chứ không ăn sau bữa ăn đó là hai đứa đi đâu đó bây giờ cái vụ tăng hai nè tăng hai đó đem đem đồ ăn đi đâu dạ thật ra là đem đó thì cuối cùng là ngồi trên xe mà thật ra cũng tặng cho bảo vệ cái lúc cái thời điểm mà ảnh đi về á cái tăng hai á thì bắt đầu kiểu là ok mình nói chuyện vui vẻ hơn tại vì vô trong một cái cái pub nó rất là vui nhạt nhẽo rồi lúc mà đó con cũng thấy là ok thôi đâu biết là mình gặp thêm một lần nữa nào nữa đâu thôi giờ à. mình cứ xóa thôi và chơi những cái game ví dụ như là true or dare con hỏi những câu rất là 18 cộng uhm, vậy đó, đó, đó. đó. giống như con trả thù vậy đó nhưng mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pub hay không À, thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái à. lúc mà tụi con ờ, <laughs> bye bye đi về mà con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi có nghĩa là ừ. cho chảy máu luôn kiểu giống như là ảnh ảnh không có muốn rời đi á một người nói chung là một người rất là mãnh liệt ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt rất là kiểu rực lửa có nghĩa là đó là cái cái cái cái cảm nhận đầu tiên của con sau khi đi pop về đó phải không dạ đúng rồi là cắn một cái dù môi luôn dạ đúng rồi chia tay xong rồi ôm hôn xong rồi con hỏi ảnh đi tại sao why it, it happened on the passion con có thích điều, điều đó hay không đó thật ra cũng hơi thích đó. đúng không bị ấn tượng liền đảm bảo luôn dạ sau cái cái lần đầu bị tiên cắn á, bị cắn bị cắn môi như vậy tại vì con đã thích rồi thì chắc chắn phải có lần thứ hai thật ra là với những cái mối quan hệ hẹn hò á thì ảnh là người đầu tiên mà con hẹn hò vào buổi thứ hai thứ ba và thật ra là con cũng hơi có chút dè chừng cho nên là những cái buổi thứ hai thứ ba thì con muốn nhìn ảnh ở những cái lát cắt khác ừ. cho nên là những cái địa điểm sau đó là do tự con chọn à, cái lần thứ hai gặp nhau là trong cái ờ, Christmas party có nghĩa là hai đứa ngay ngay cái đêm Noel luôn là hai đứa đi ăn với nhau sau đó là đi nghe nhạc jazz thì là mình thấy một cái góc khác là anh này cũng rất là lãng mạn ví dụ khi mà ăn xong thì tụi con ờ, đi qua cái chỗ nhạc jazz đó thì hai đứa sẽ nhảy nhót giống như là ừ. trong một bộ phim không không để ý một tới ai xung quanh hết cứ vừa đi vừa nhảy vừa đi vừa nhảy cho tới cái lúc mà đi ra đó tới cái chỗ nhạc jazz đó ừ. cái bữa thứ ba thì ờ, con muốn nhìn một cái góc khác thử thì thử đi ăn chay cái thấy là anh này có một cái tính cách rất là nhẹ nhàng tình cảm rất là ừ. quan tâm tới gia đình hay quá vậy thế nên chay mà anh không có ăn chay được lâu có nghĩa là à. mỗi tuần phải có ăn thịt nếu mà kiểu quen nhau à, hẹn hò qua app á mà mình đi theo cái cái sự hướng dẫn của người đàn ông mắt con sẽ có những cái vấn đề ví dụ như là nó bẫy mình hay gì đó cho nên thường con sẽ là cái người chọn địa điểm rồi lần thứ tư cái lần thứ tư là có nghĩa là sau cái lần thứ ba đó cái bữa đó là ngày gần giao thừa của năm cuối năm 2016 lúc đó thì con đã đi đi chơi với nhóm bạn của con ừ. ở trên Đà Lạt anh này thì ảnh có party gì đó xong mà ảnh giống như ảnh cứ nôn ảnh cứ ở ờ, ở sài gòn bạch party xong cũng không thấy vui xong rồi nhắn tin nhớ nhung rồi anh đi lên với em được hay không cũng ngại là sợ là à, nhóm bạn của em cũng không cảm thấy thoải mái như thế nào đó cuối cùng cũng lên thôi anh thấy ở cái điểm gì đặc biệt ở con mà ảnh anh lại có thể là cuốn hút như vậy why uh, is there any points from me that yeah. you feel like so attractive to you oh yeah obviously her beauty but it's like her also mindset as well towards my parents towards my friends as well we accept each other basically immediately. We don't want to change each other or we don't want to reflect or reflect change, basically. Uh. Maybe I can say like unconditional love is accepting each other. No, và tụi con chấp Rồi đến khi nào thì ảnh mới chính thức là ảnh tỏ tình? Official boyfriend. Yeah. Girlfriend. Oh yeah. It's January. January. January. Yeah. Sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. Con đi Đà Lạt con trở về đúng không? Sau mấy tháng từ cái lúc gặp nhau đầu tiên đó thì là khoảng là một tháng. Chuyện tình cảm của hai bạn có phải yêu xa không? Thật ra cái thời điểm mà con gặp ảnh á là ngay cái lúc đó con cũng muốn có một cái làn gió mới và con cũng đang hơi bị mất định hướng về công việc cho nên là con ờ, đang dự định là con sẽ đi Hội An một năm. Lúc đó thì tự nhiên gặp anh này nhưng mà con cũng không thấy cái này là cái cản trở nữa ừ. và rất là nhiều bạn con thì nói là trời mày bị điên hả đang tự nhiên có quen một cái anh như vậy mà đi con ra hội an con làm gì rồi đó con có một cái thương hiệu về um, trang sức có thể bán cho người nước ngoài đi ra hội an luôn mấy bao nhiêu lâu À, dự tính là một năm nhưng mà cuối cùng là anh này anh cứ giống như là anh thấy anh cũng nhớ thương nhớ quá <laughs> xong rồi bay ra hội an xong rồi xa dạ đúng rồi chứ vậy trong 8 tháng đó là ổng bay mấy chuyến ra ngoài hội an do you remember how many flights that you fly to hội an at least four thật ra là con cũng giấu ba mẹ đi bay từ hội an à. có dẫn anh đi ra mắt gia đình không dạ có dẫn ra mắt gia đình là trong cái tháng 1 2017 luôn á gia đình có ủng hộ không trước giờ thì con chưa ai ra mắt ai là người nước ngoài hết và mẹ con hỏi anh câu là ủa lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả kiểm tra kỹ chưa <laughs> ờ, có vợ ở nước ngoài chưa anh chưa có vợ đúng không dạ anh đúng rồi độc thân thời điểm đó là độc thân à. rồi ba mẹ chồng đối với con thì sao ba mẹ chồng con thì ờ, rất là dễ thương cái năm 2017 thì tụi con cũng về thổ nhĩ kỳ để à, ra mắt cái luôn thổ nhĩ kỳ đúng không anh có nhiều ừ. anh em không dạ anh có một anh trai sinh đôi luôn ạ à. oh, yeah. yeah, have twins. Yes, yeah. Dạ. dạ. Có bị lộn bao giờ không? <laughs> dạ không, thật ra là mặc dù là có hai đứa con nhưng mà mỗi người làm việc một nơi ừ. ở đất nước khác nhau và ông bà sẽ tự ở lo cho bản thân dạ đúng rồi tự lo ừ. cho bản thân cái tháng 9 năm 2017 là anh đem con về thổ nhĩ kỳ ra mắt gia đình ừ. con cũng mong đợi rất là nhiều người ta ra mắt gia đình người ta phải đẹp đẽ đúng không nhưng mà 18 tiếng con bay có nghĩa là nhìn con rất là bần ừ. nhìn con rất là chán và con cứ mà tà máy bay số một cái là con phải vô liền trong mấy cái chỗ mà duty free á con make up lại con lấy đồ con make up lại ba mẹ con thì cũng gửi rất là nhiều trái cây ví dụ như trái nhãn là trái chôm chôm măng cục mang qua gia đình đó mang cả thùng hải quan á người ta thấy lạ người ta chưa bao giờ thấy chôm chôm hết ờ. người ta chưa bao giờ thấy măng cục hết cái ta phải lại để người ta phải bắt là ờ, cái này là cái gì vậy người ta à. không dám đụng người ta tưởng bom à, à. đó người ta phải bắt mở ra rồi cái này ăn sao ờ, không dám đụng luôn cuối cùng có qua được không dạ qua được và lúc mà về thì con cảm thấy như là con không hề tự tin để mà đi ra mắt ngay cái thời điểm đó nhưng mà mọi người cũng chấp nhận cũng ôm hôn người ăn trái cây có có có thích không dạ rất là thích ờ, lần đầu tiên ra mắt với bên gia đình bạn trai như vậy mà đặc biệt là ở một cái quốc gia như là thổ nhĩ kỳ thì con có có lo lắng không rất là lo tại vì con nghe nói là mẹ của anh rất là khó và cái bạn gái trước thì mẹ ảnh không thích luôn cho nên là con rất là căng thẳng tiền tình cảm của các bạn có sự khởi đầu và thậm chí trong khoảng thời gian yêu nhau cũng rất là đẹp chỉ dạ, có yêu xa chút xíu nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng chồng với nhau rồi bây giờ thôi bây giờ mình tới cái phần rất là quan trọng ừ, đó là rồi. khi mà thành vợ thành chồng với nhau không biết là trong cách sống của anh trong 6 năm trời <laughs> ảnh có những cái tật xấu gì không không bây giờ để chị hỏi ông trước đi dạ. nãy giờ là một mình bé nói bây à. giờ hỏi ảnh đi Arura. ông hỏi đi uh, review the best side of each other oh yeah review I think we suit each other the most like it's like the matching so we have the same taste but we have we give ourselves the space to grow as well at the end the beauty fades but the thoughts and the moments that we have, we shared actually will stay. Tật xấu chứ không phải là tính tốt. Okay, whenever I try to approach her to tell her something like train her, educate something, it's like the first reaction is I know. Hấp tấp á, cái tật đó mình có thể quy vô là hấp tấp. But she's very empathic. She knows how to balance the emotions. Basically. Really? Yeah. that's from your gut. yes <laughs> nói chung là ông này ông không có nói được uh, cái tính xấu đâu ạ à. à. thôi chắc để con đi I think không, <laughs> đâu sao đâu kệ bây giờ ông đã nói được của con một cái hấp tấp rồi rồi đó the second maybe you can tell them about the story that you tried to experiment the foods on me dạ tại vì anh này anh dị ứng hay là mấy cái súp mà kiểu của nhật bản á, là con đã rất là kỹ khi mà con mua về là con đã nhờ bạn ờ, ở nhật á, là dịch coi thử là trong này nó có hải sản không nhưng mà khi nấu á, nó vẫn có mấy cái giống như là vỏ tôm xay ra cô ờ. anh vẫn bị kiểu là phải vô bệnh viện có nghĩa là phải vô bệnh viện mấy lần oh. vì tại vì con thử nghiệm đồ ăn ừ, ừ, ừ. <laughs> dạ. đồ cũng nguy hiểm ha dạ rất là nguy hiểm, nguy hiểm cho nên ăn uống với ảnh khá là kỹ con là chỉ có một cái tật xấu là hơi hấp tấp thôi dạ và bây giờ tới con đó anh này thì không có tật xấu nhưng mà có những cái cũng rất là vui thôi ví dụ như ảnh rất là thích shopping ừ. rất là mê shopping luôn ừ. người hỏi như kỳ theo con biết là người ta đã rất là đỏm dáng rồi ừ. và anh này là mê shopping từ những cái nhỏ nhỏ lặt vặt cho tới những cái lớn quần áo cái là giày hay là túi hay là quần áo của ảnh rất rất là nhiều và con phát hiện ra là cái này nó, nó đến từ gia đình của ảnh luôn có nghĩa là đi qua chơi nhà mùa hè đi thì mà người ta đã search đồ mùa đông chuẩn bị mua đồ mùa đông rồi wow, cái kiểu là như vậy à. và, và rất là thích cái gì thậm chí là con mua một cái gì đó về thì ảnh sẽ kiểu cái gì đó muốn gì đó đó là mặc thử shopping luôn á mặc đồ đó mặc thử coi ừ được được ừ, ừ, cái này không ừ. được hay cái gì đó đó là sẽ cất và thậm chí là mua những cái đồ mà thường là mua cái gì là mình sẽ mua hai cái chưa có biết vẫn phải mua hai cái để thử ví dụ như là một cái máy ngủ thì sẽ mua một cái rẻ một cái mắc à, mua để thử coi nó sẽ như thế nào hay là mua những cái dầu gội và con phát hiện ra là lúc mà mở cái tủ ra là một đống cái dầu gội giống như là ở ngoài người ta cái tiệm người ta á, và xếp rất là ngăn nắp rất là kỹ và mỗi loại thì nó sẽ hai ba chai hai ba chai như vậy xong kêu ủa tại sao anh phải mua nhiều vậy không tại vì mình cứ xài thử đi lỡ mà mình thích á thì mình khỏi phải đi mua thêm nó đã có sẵn rồi còn không thích sao thì đó mấy cái đó nó bị hết hạn cái gì phải đi cho anh thích có nghĩa có cái gì mới thậm chí là đồ ăn ngon mới lạ là anh sẽ thích nhiều tần số như vậy à, đó hả? mê shopping dạ ông mê shopping ảnh mê game mê game à? có thể chơi game chơi game mà ngồi chạy thay cả ngày luôn thường á thì cũng sẽ rất là nhõng nhẽo dù là ở ngoài á thì nhìn thấy một cái kiểu rất là lịch lãm nhưng mà về nhà tụi con không có ai bình thường hết trơn có nghĩa là đi đứng cũng không bình thường nữa ở nhạc lên là sẽ đi đứng thêm những cái kiểu là đi ngang qua là sẽ kiểu lắc qua một tí xíu xíu à? vui qua tí xíu à? ừ. nhảy lên salon hay là múa múa quay quay cuồng là như vậy và cái mặt của anh này thì thật ra là rất là nhiều cái cảm xúc á ừ. cái mặt của anh rất là hay diễn rất là hay diễn rửa chén á thì sẽ kiểu là mơi ngứa lưng quá gãi giùm hay là nóng quá kéo giùm cái quạt khát nước quá có nghĩa là rửa chén mà mình phải đi phục vụ ổng vậy đó ủa rồi tụi con có con chưa dạ chưa ồ vậy hả hèn chi mới dẫn hết gì được thời gian vừa qua anh cũng sống ở việt nam anh có có khó khăn hay là so how do you feel about the life in Vietnam I love Vietnam I like to call it's my home before Vietnam, I traveled a lot of countries. I lived in uh, most of like Russia. I lived in Germany um, and States. Coming back to Vietnam, it's just like the people have very great mindsets yes. and very happy people as well. Mm. Never thought that I'm going to stay more than three years, but it happened to be that I'm going to stay much more. Any difficulty when you live in Vietnam? Not really. Maybe you can say that it's the language, but the newer generation speaks foreign languages, so it's not too difficult to uh, communicate. Maybe sometimes it's with her parents. We don't 100% understand each other, but I'm a patient person and also like we like to listen to each other. Khoảng thời gian mà dịch Covid á thì ảnh có bị ảnh hưởng gì trong công việc không? Thật ra là cái cái cái khoảng thời gian đó là cái cái mà uh, khó khăn nhất. Khó khăn nhất. Con nghĩ là nó nó rất là khó khăn cho cái thời điểm đó giữa hai tụi con. Nhưng mà cuối cùng thì ờ, tụi con cũng vượt qua được. Ừ. Chúc mừng chú giúp mà Revelation. Ừ. bây giờ thì ổn định rồi đúng không con dạ đúng rồi thay mặt chương trình á đầu tiên là cảm ơn à, hai vợ chồng con à, đã đến đây hai là xin chúc vợ chồng con bây giờ là hết tâm tai rồi dạ, ừ. là tới hồi thời lai đó nghe dạ. tiếng tiếng tiếng tiếng và sẽ có tiếng tiếng tiếng yeah. uh, yeah. sớm nhất dạ I hope we will have some time dạ <laughs> 31 tuổi. Hiện em đang công tác tại hãng hàng không Cathay Pacific. Dạ em tên là Việt Anh ạ. Năm nay em 27 tuổi và em làm về uh, văn phòng ạ. Tên của em sao nó mạnh mẽ vậy? Nhiều người nhầm giữa tên cô dâu với tên chú rể rồi đấy ạ. <laughs> Hai bạn ờ, quen nhau trong trường hợp nào? Bạn dạ, em quen nhau là do mai mối ạ Mẹ của chồng với lại ờ, thím của em là bạn bè của nhau và có giới thiệu Em không thích làm quen kiểu giới thiệu đâu trước đây em rất là ác cảm với cái việc làm quen ở nhà giới thiệu rất nhiều người thì em cũng không biết chồng em là người thứ bao nhiêu <laughs> giới thiệu cho em <laughs> thì ngày hôm đấy thím nói thế thì em cũng ừ. sợ là mất lòng người lớn em cũng ờ, đồng ý đại thế xong rồi cũng không ngờ là đồng ý đại rồi cuối cùng thì lại thành dính luôn dính luôn dính luôn Ê, <laughs> mà anh nói thật nghe à, ờ, mẹ em ở nhà có dục em lấy chồng dạ không ạ mẹ em không dục đâu ạ nhưng mà chỉ có bố thì dục rất là nhiều và bố em thì thường xuyên là nói là bị đau tim rồi cao huyết áp rồi ờ, tăng sông rồi tất cả mọi thứ tại vì là vào cái thời điểm mà em gái em lấy chồng lấy chồng trước nữa mọi người có giới thiệu cho em một bạn thì à, bố có hỏi là thế bây giờ mọi chuyện thế nào rồi thì em bảo là không không thế nào cả thế là hôm sau em ốm luôn <laughs> xong rồi em lại tưởng là mẹ em làm cho bố em giận dỗi gì nhưng mà không phải thế bố em bảo là không phải là tại mẹ đâu mà <laughs> mà là, mà tại, là tại em con à, còn em mẹ của em với thím của Việt Anh là chung một cái hội người cao tuổi ừ. thì mẹ em xin cái số điện thoại của Việt Anh rất là lâu rồi nhưng mà lúc đấy thì ờ, em thì vẫn nghĩ mình cái này mà làm sao phải mai mối được ừ, ừ, ừ sao cái gì đâu nhưng mà em cũng ghét cái chuyện mai mối đúng không dạ đúng rồi ừ. thì bởi vì nghĩ em tự có khả năng kiếm đúng được bạn rồi. của mình rồi à. cuối cùng á khi cả hai người cùng ghét cái đó là ông trời ông khiến sao mà hai người gặp thì cái ngày đầu tiên gặp á thì thì, thì cái ấn tượng sao thì em có nhìn từ đầu tới chân một một một lượt nè thì em có tập trung vào cái ngực em thấy ngực anh ấy rất là bự và người như vậy thì sau này sẽ là cái chỗ dựa vững chắc cho mình ừ. thì đấy là ấn tượng đầu tiên của em à. còn em ấn tượng đầu tiên của em về vợ em không có tốt lắm bởi vì à, em cũng ờ, mong đợi cũng phải cao chuẩn thì ờ, bữa đó vợ em đeo một cái kính kính Nobita rồi cộng thêm là cái cái váy mà nói sao ta nó giống như cái cái cái rèm cửa mà công chúa bạch tuyết ngày xưa mà cắt ra là à. thì hai cái đó kết hợp lại với nhau thì nhìn giống như là một cô mọt sách rồi thứ hai nữa là mặc váy lại đi đi hai hai hai rồi đó nói chung là ấn tượng ban đầu hơi hơi, hơi choáng một tí nhưng từ xa gặp cô này bước vào là thôi khỏi khỏi khỏi nhìn cô gặp lên đi em đúng <laughs> mà thực sự cặp này á là như vậy nè là hai bên gia đình đã chọn trước rồi cho nên là cái mối tình của các bạn này là nếu về mặt gia đình là không có gì khó khăn rồi đúng không dạ chính xác vấn đề là chỉ khó khăn với nhau thôi thì sau vài lần đi chơi thì cảm thấy cô này rất là ngoan gia đình gia giáo một cái mẫu người rất là lý tưởng cho ừ. người vợ sau này mà mà chị hỏi này vậy trong quá trình mà mà mà hai bạn yêu nhau đó thì là bạn nào gục ngã trước bạn nào em nghĩ là anh ấy ừ. em thì đã yêu đâu đến giờ mới yêu đến giờ yêu à? giờ mới yêu à? thực ra là tụi em chưa kịp yêu à, chưa, kịp, chưa kịp yêu bao lâu quen bao lâu thì cưới quen cả quen cả cưới là khoảng hơn 3 tháng một chút hơn ba tháng à. oh, vậy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái bất ngờ về nhau đúng không em bị vỡ mộng vỡ mộng vỡ mộng, vỡ mộng gì khi anh ấy đi làm quen ấy thì anh ấy mặc quần tây và quần jean nên là em không có quan sát được hết tại vì là từ cái lúc cầu hôn đấy cho lúc cưới là sau đó có một tuần thôi là rước dâu luôn thì ờ, khi mà cưới về rồi ấy, thì ờ, bỏ cái quần dài ra ấy <laughs> thì em nhìn thấy cái giò anh ấy rất là bé <laughs> em thấy chân anh còn đẹp hơn cả chân em ừ. oh. <laughs> rồi sao em thấy hơi thiếu men ly thế là em lo lắng quá em gọi cho em gái em em gái em kêu là trời ơi kiểm tra ngay đi xem là điện thoại di động hay là hay là điện thoại bàn người có ai hiểu gì không có nghĩa là chồng em là điện thoại gì là điện thoại di động à quên điện thoại bàn à, điện thoại bàn điện thoại bàn không có dây không điện thoại bàn nó có điện thoại bàn có dây bị sái não luôn rồi dạ ơi cái gì có hiểu không em có hiểu nhưng mà không dám nói chị không hiểu riêng điện thoại di động á còn có chút xíu điện thoại bàn để bự thôi có nghĩa là điện thoại bàn rất là to đó thôi khó quá <laughs> <laughs> vậy vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi tức là em chồng em là điện thoại bàn hay điện thoại di động điện thoại bàn ạ điện thoại bàn khẳng định là điện thoại bàn cho nên dạ. bây giờ là vâng. em thấy cũng yên, yên tâm, tâm hơn một chút yên tâm hơn chút <laughs> thì đấy là một trong những cái phát hiện mà em gây hơi hơi sốc tại vì thấy chân quảng anh ấy lèo khèo như vậy thì em có nói với anh là ngày xưa anh quen em mà anh mà quần lửng đi đá em là em cho anh nghỉ luôn rồi ừ. em không thể nào mà nghĩ tại sao mà lại đàn ông gì mà chân lại lèo khèo như thế này phần trên thì rất là ổn rồi chỉ còn ừ. phần dưới thôi <laughs> em thấy ừ. như vậy là không hợp lý cái này... bây giờ thì đã hợp lý chưa bây giờ chân thì vẫn chưa hợp lý nhưng những cái khác thì hợp lý <laughs> cái này cái này em xin em xin bổ sung tí cái này là cả nhà em đều như thế hết nó là do cái gen gen rồi như vậy có nghĩa là em lấy một cô vợ hoàn toàn là ngây thơ mà gọi là trong cái cuộc sống vợ chồng chắc có nghĩa là một cái ờ, một sự tinh khôi đúng không không biết gì đúng không đúng như novita à? tờ giấy trắng tức là vợ em giấy trắng chứ em là giấy đã có bôi màu rồi đúng không anh giấy nhám giấy nhám luôn hả dạ, không hả trời à. anh ấy có cả nguyên cái quyển nhật ký đời anh ấy mở ra thấy bao nhiêu hình cô gái ở trong đấy có không có cái đó là cái quyển lưu bút của các bạn sau khi hết lớp 12 thì cô dán hình thôi chứ không ừ. phải bây giờ chị hỏi thiệt nè cái cuộc sống mà vợ chồng của tụi em có hòa hợp không Lúc mà chưa có kết hôn thì chồng với vợ cũng có tâm sự với nhau Thì ờ, chồng cũng nói rằng là hai vợ chồng nếu mà căng thẳng với nhau Thì có thể sử dụng cái việc đó để mà giải quyết căng thẳng Làm cho hết stress Rồi ờ, nó là một thứ rất là quan trọng với hạnh phúc của hôn nhân gia ừ. đình Thì em nghe xong em cũng thấy công nhận anh nói hay quá Giống như là sau này em hoàn toàn có thể yên tâm về cái việc này với chồng em Nhưng mà sau này về thì anh ấy rất là lười Lười à, Có phải là do áp lực công việc không? thực ra nó không đúng thời điểm thì đúng hơn ừ. những cái lúc mà đi làm về rất là mệt chị không phải là tò mò cái vấn đề đó mà là tại vì tụi em đến với nhau quá nhanh mà khi mà em về với chồng á là giống như em em hoàn toàn mới lại với tất cả mọi mọi chuyện kể cả chuyện đó thì á, như chồng em nói á, cái việc đó trong tình cảm vợ chồng nó rất là quan trọng nếu như bây giờ á, mà cái việc đó em chưa có cảm thấy cái việc đó nó nó hài hòa thì theo chị em phải nói chuyện với chồng em phải nói chuyện ở anh ơi thế này nọ để mà hai người cùng tìm ra cái giải pháp làm sao cái việc đó là cái việc rất là quan trọng cho cái việc mà hôn nhân của tụi em có có bền vững hay không tụi em hòa hợp trong cái chuyện đấy ừ, chị nghĩ rằng á cái việc đó hòa hợp là ok rồi nhưng có điều ví về cái chân giờ đi chị nói ví dụ thì em em cũng phải nói với vợ em là ở ờ, nó là như thế như thế thế thế thế ví dụ như là ờ, ghi sổ nợ đi <laughs> em hiểu chị không để mà đừng có bị ức chế tại vì cái người phụ nữ á, có thể là cái nhu cầu họ không cần thiết đến cái mức như vậy nhưng mà họ bị ờ, mặc cảm là có thể chồng cảm thấy không hứng thú với mình hoặc là chồng không có thích mình đúng không em chứ không phải là cái việc mà em đòi hỏi cái chuyện đó à, cái đó hai cái đó khác nhau nha cho nên ví dụ như là về vấn đề như là cái giờ giấc nó chưa đúng thì em cũng phải một cái nói để cho vợ hiểu là ờ đó là về chinh giờ chứ không phải là vợ em không còn hấp dẫn với em nữa có cái nào vợ bạn không hấp dẫn với bạn không cái nguyên do chính á do cái thời điểm không thích hợp thứ hai nữa thì chúng cũng muốn có góp ý thêm với vợ là để cho nó tốt hơn thì ví dụ như ờ, cái bánh ngủ có những cái nhìn rất là đẹp theo cái mắt của em nhưng mà vợ em lại thích những cái váy mà làm sao cho nó thoải mái nhất thì những cái váy đó thì nhìn nó mà cứng anh ấy có mua cho em một cái váy màu đỏ mà em cũng thích lắm mà em mặc cái váy màu đỏ sao anh hỏi sao mặc hoài cái váy màu đỏ vậy bây giờ dễ lắm bây giờ em chủ động em mua những cái áo ngủ nào mà em thích đi ừ. ngày xưa anh ấy nói với em là sau này tủ quần áo ngủ của em để anh lo xong rồi một năm trôi qua anh ấy em được hai cái đồ ngủ <laughs> vậy là anh ấy không có làm theo lời anh ấy nói chưa mà không chưa trong, chưa sau chương trình này anh nghĩ rằng là chồng em sẽ mua cho em một lố nằm ngủ em cũng hy vọng là chồng em như vậy được không không được được được mà sao đi mũi vậy rồi. được hứa rồi ờ đó đó mắt méo kìa ok <laughs> rồi xin cảm ơn hai bạn dạ. mời em giới thiệu với mình em tên là thiện năm nay em 26 tuổi đang là nhân viên ở công ty vng rồi còn em Em tên là Quỳnh à. năm nay em 24 tuổi và đang là nhân viên công ty VNG Hai bạn là đồng nghiệp chắc có lẽ là ờ, tình yêu của bạn là... Công ty luôn Dạ không, tụi em ờ, quen nhau từ lúc chơi game thì à, em là chủ một cái vui trong game trong bang em có một cái anh đó thì anh bữa đó anh mới nói là thiện ơi anh mới à, để bé này xinh lắm cũng chơi game của mình bữa nào á thì à, anh dẫn mày đi gặp rồi mày ừ. cho anh lời khuyên cách nào để mà cua đổ bé này à, à tức là anh đã nhờ em tư vấn nhờ để sư này. đúng không dạ đúng đúng ừ. cái bữa đấy là em đi học anh văn và thì ảnh mới uh, alo điện thoại cho em ảnh mới kêu chứ uh, thiện ơi mời được ra rồi nè ờ. giờ ra với lại anh đi thế là anh chạy ra quán cà phê rồi gặp anh đó với mấy người nữa với có vợ em ngồi đó luôn sao sao lúc đó gặp đấy gặp đúng rồi cảm, cảm giác chán quá chán luôn xinh quá là là là trong trong trong trong game ta gọi là bị trưởng <laughs> bị bị stun đó bị stun đó à? à, anh nói thật là lúc đó là em mới chơi game hay là em đã chơi game lâu rồi Dạ lúc đó là em đang làm ờ, cộng tác viên cho VNG dạ, là, là cái... em là người đi mời các bạn chơi cái game đó à. Cho nên em cũng uh, chơi chung với mọi người luôn Vậy chị à. mồi đó phải. Rồi vậy thì chắc chắn một điều là khi mà em ra em gặp em đứng hình bị stun với cô với nhan sắc của cô này Thì là cái anh mà nhờ em tư vấn chắc chắn anh bít cửa rồi luôn Dạ không, lúc đó thì em stun trong lòng thôi chứ đâu có để lộ ra mặt đâu ừ. Anh kia em đến trước rồi, ảnh nhờ mình tư vấn rồi mình im lặng mình giữ trong lòng đâu dám nói đâu ừ. Và có chị bảo thảo nhiệt tình cho ảnh không dạ không dạ dạ hỏi lý dễ gì chị hỏi vậy thôi rồi. chị biết thường rồi bây giờ nè sau bữa đó rồi có quyết định là là tấn công không do anh kiện đến trước mình đến sau thôi mình chấp nhận không có ờ, giật dạng như là giật bồ của bạn được à. cái xong rồi sáng hôm sau thì em thấy có dòng tin nhắn rủ à anh ơi dắt em đi quýnh quái với là của tin nhắn của vợ em qua cho em à. cái này em mừng trong lòng đấy. trời cái này chắc khoái mình rồi khoái tôi à. ừ. sao em nhắn vậy em... thật ra là lúc đó là em muốn ờ, nhờ mấy anh trong ban nhưng mà mọi người chơi với nhau á thì người ta có mặt ti hết rồi gần như là full rồi thế là em mới hỏi cái anh bạn của anh này anh kêu là em ờ, rủ ờ, thiện đi chắc là được đó thì em mới chat qua thôi chứ em cũng đâu có ý gì đâu à. có nghĩa là để lên level thôi phải không dạ đúng rồi, đúng rồi là công việc là công việc công tôi, việc tôi muốn công việc thôi nói như vậy tức nghĩa là em là người tấn công trước tiên luôn đúng ra là do cái sự hiểu lầm đó thì em mới ờ, tấn công lên à. em cứ tưởng là mình đó, tự tin à. tấn công đúng không rồi, rồi. ATSM ảo tưởng sức mạnh quá ồ đang học được cái đó rồi cái cách tấn công của em chắc chắn nó cũng phải có dính dáng tới game ở trong đó phải không yeah. Dạ. tỏ cầu tỏ tình sao cái ờ, bữa đó em mới quyết định ừ. là em bỏ cái bang em luôn em nhảy qua bên ban bên vợ em luôn ban chủ bỏ cuộc chơi á đó bây giờ đang hỏi này hồi nãy em hỏi là gì ảo tưởng sức mạnh hả a t s m còn riêng em anh xin tặng em bốn chữ m g bờ bờ là bê gái bỏ ban Ủa, em em rồi cái lúc mà ổng mờ bờ bờ em có biết rằng là ổng vì mình mà ổng bỏ bờ bờ lúc đầu em cũng ờ, không có để ý lắm tại vì ờ, lúc đó em đã có bạn trai rồi em không có nghĩ gì hết ừ thời gian sau mới bắt đầu à, tấn công dữ dội <laughs> lúc đó là ở trong game thôi thì ảnh à, hẹn em ra anh kêu là anh có quà cho em nè thế là em mới đi ra em thấy ảnh tặng cho em một con voi mà lúc đó là cái con voi đó là rất là hiếm mà phải chơi rất là lâu tích lũy đủ thứ mới đổi được cái con đó trời ơi là... dám giống như bây giờ ở ngoài đời là tặng một xoàn là 4 carat đó mà dám mua một con voi tặng rồi con voi đó làm sao anh không nói gì hết anh chỉ nói là anh tặng cho em thôi thì anh bỏ lên thì em chấp nhận em nhận thôi ừ, trời ơi hàng lớn nhưng mà em chắc chắn là em phải có suy nghĩ đúng không phải có một suy nghĩ tại sao này con tặng con con con dồi lúc đó chưa kịp nghĩ thì anh đã, đã nói rồi nói gì nói gì à... cái lúc đấy thì à, nói chung là vô tính toán em hết rồi ồ cái này là gai keo á là em dồn hết tài sản rồi vô ừ. đó là quyết tâm muôn con voi đó nếu như được con voi đó thì mình phải bỏ những cái gì là mình phải tốn à, vàng trong game cái hai nữa là phải mỗi ngày đổi một tí một tí một tí đó rồi em tổng hợp từ đó giờ em chơi bao lâu em dồn hết vô mới đổi được ừ, tức là à. nếu mà tính ra ngoài đời á, giá trị thị trường là nhiêu chắc cũng phải mấy triệu mấy triệu mấy triệu bạc mấy triệu rồi sao nữa cái xong rồi em mới à, nghĩ bây giờ nếu mà mình tặng á mà mình kêu giờ em nhận á em làm bạn gái anh không nhận á thì à, trả lại anh trả lại. thì chắc không chịu đâu ừ. thế là phải uh, chiêu chiêu là em đưa con voi qua trước em kêu là thôi anh tặng em con voi nè em lấy đi ok một phát là xong rồi là em mới nói chứ giờ em nhận voi nếu như mà em đồng ý á là bạn gái anh á thì em cưỡi voi lên em bay bay bay đi ừ. đó ờ. còn nếu như mà em không chịu á em tự tay em xóa voi đi chắc một điều là không bao giờ xóa con voi đó đúng không thích quá trời rồi muốn gì xóa đó, nhận luôn nhưng mà im lặng cởi lên bay đi xong rồi ờ, chát lại là em đi nha ông xã rồi <laughs> ông em xã. đi nha ông xã <laughs> rồi rồi rồi sao rồi dạ, sao là, lúc đó là bắt đầu quen trong game dạ, mừng lắm quá mừng quá vui luôn ừ, ừ. nhưng mà ở em cũng chưa dám tấn công ở ngoài đến bao, lâu thì lâu? em mới uh, cho anh này cơ hội và quyết định quen với một thời gian sau thì em với bạn trai em chia tay ừ. nhưng mà em cũng không có nói cho anh biết tại vì em biết nếu em nói ra là bắt đầu anh sẽ tấn công dồn dập. Ừ, em con voi nữa <laughs> nhưng mà ảnh cứ hỏi hoài ờ em với bạn trai giờ này sao xong cái sau anh phát hiện ra cái bắt đầu tấn công rồi tỏ tình các kiểu à, làm bạn gái anh nha này nọ thì lúc đó em mới đồng ý rồi quen nhau á là vợ em đẹp giờ em có sợ mất mất bà xã không dạ có chứ ừ. đúng rồi, rồi em giữ bằng cách nào ừ. em uh, kiểm soát uh, cũng uh, hơi chặt chẽ xíu ảnh ghen lắm luôn á quen với ảnh sao em biết ra đường mặc đồ mà ví dụ như em mặc áo ba lỗ đi hoặc quần sọt đi là không cho đi luôn Vậy giờ em phải đi vô thay đồ đi mới được không mà đứng đó ngoài luôn nhất định không đi mặc quần dài áo có sơ mi có tay rồi gài lên tới cổ vậy nè <laughs> đi đâu cái bạn bè em hỏi trời ơi sao giờ này mày ăn mặc gì kỳ vậy hơn hơn là em ở Việt Nam nha chứ em ở cái miệt mà trung trung đó, là, là coi như bịch luôn nó còn có con mắt ủa mà mà mà sao cái này em lại cái này là tự tin như vậy mình phòng phòng bệnh anh phòng bệnh hơn chữa bệnh sao bữa nay ăn mặc nữa dạ. mặt vậy là quá sexy rồi bữa nay uh, lên truyền hình anh cho mà vậy là cả nước thấy luôn rồi đó đó được không đó coi từ sau bữa nay phá lệ luôn đi thấy chưa rồi không, thấy từ ra nó rồi em đã có mẹ chồng em mến xe em <laughs> là mẹ chồng em nói con cứ mặc đi kệ nó để đó mẹ vậy làm hả? bởi vậy bây giờ em mới được mặc đồ như vậy nè tại sao mẹ chồng em lại đặc biệt như vậy thứ nhất là mẹ chồng em rất là modern ừ. à, rất là dễ thương ăn mặc cũng rất là đẹp thứ hai là hả mẹ chồng em từ đầu đã nói với em là mẹ thương con lắm mẹ thương con nhất là tại vì lấy phải thằng chồng như vậy giống ba luôn trời ơi tại mẹ em á cũng bị cái cảnh giống vậy áp giá từ ba em cũng vậy ồ oh, xưa ba cũng cũng áp dụng với mẹ y vậy à, có nghĩa là cái kiểu này là giống như là ghen gen, ghen mà ghen mà ghen mà ghen xen ghen có gen coi như mẹ chồng là hậu thuẫn rồi mẹ có mua đồ cho dạ em có mẹ cũng mua toàn là quần sọt với áo không không à rồi mỗi lần mặc về chồng em có dám ho hé gì dạ không, không sao dám nói à, <laughs> nó nghe nè ngồi chị thì bao lâu rồi hai bạn mới lấy nhau gần 3 năm à, vậy thì sau khi mà đám cưới thì chắc chắn các bạn sẽ có những sự bất ngờ về người bạn đời của mình trước tiên hỏi em <laughs> em thấy vợ em có gì mà khác biệt hơn so với lúc mà yêu nhau dạ, lúc lúc yêu thì á à, đẹp lắm anh cái gì cũng hoàn hảo trong mắt em đó mà cưới về có lòi ra mấy cái lòi mấy cái <laughs> lòi có mấy cái à? cái gì vậy thứ nhất á không có biết à, quản lý chi tiêu tiền bạc là hả mà cầm tiền trong tay á là 100 ngàn cũng hết một triệu cũng hết mà thậm chí 5 triệu 10 triệu cũng hết ừ mà lúc nào cũng có cái lý do rất là chính đáng đối với em hết không thể nào mà em nói được là gì hay ở chỗ đó thì đúng rồi anh thì ví dụ như đi chơi với bạn bè cũng phải trả tiền chả à. lẽ bắt người ta trả hoài thì xe nhau mà đúng trả rồi. thôi ừ. rồi thí dụ như tới ngày lễ gì đó thì em ờ, đi mua quà tặng cho chồng ừ. sẵn em mua cho em luôn <laughs> dạ. Ờ, ờ, chính đáng không chính đáng đúng không ủa vậy em là người quản lý chi tiêu đúng không dạ đến thời điểm này thì em phải à, có biện pháp là như vậy à trước đây là trước đây là vợ em bây giờ ứng viên em lên ngôi rồi yeah. bây giờ hỏi em nè ông chồng em có thật xấu gì trời thay đổi à, kể hết đi em xanh sạch luôn á anh rất là ngạc nhiên luôn lộ hết mặt ra hồi lúc trước nói chuyện với em thì cứ kêu là à, em ơi em sao em nói ít chú dạy em nói chuyện với anh đi thế này thế nọ về nhà thì à, sao em nói hoài vậy sao em nói nhiều quá vậy em đừng nói nữa được không bây giờ em có muốn à, chồng em thay đổi điều gì quan tâm hơn ủa nói gì chồng em quan tâm à không phải có nghĩa là theo như cái cái ảnh nghĩ á như vậy đã là ảnh rất quan tâm em rồi nhưng mà theo như em Thiệt. nghĩ thì như vậy là vẫn chưa đủ ví dụ như ảnh chỉ nghĩ trong đầu thôi em không hiểu được như những chuyện bình thường như mình phải chia sẻ với nhau nói chuyện với nhau hai vợ chồng lâu lâu cũng đi chơi cũng giống như là hâm nóng tình cảm chứ không phải là cưới nhau rồi xong cái cứ đi làm xong rồi về nhà xong cái đi làm xong về nhà cứ vậy hoài em thấy không bao nhiêu cặp thì bấy nhiêu cặp các bà vợ đều có một cái mong muốn là chồng nên quan tâm tới ừ. mình hơn một chút nữa có nghĩa là cái yếu tố tinh thần ở đây rất là quan trọng rất là cần thiết trong cái quan hệ vợ chồng nói đúng với từ chuyên môn quan tâm sâu sắc hơn đó. thế còn em em muốn vợ em thay đổi điều gì em mong muốn vợ em là hãy biết uh, chi tiêu cái uh, tiền à, gọi là Đúng biết chỗ. chi tiêu uh, quán xuyến quản lý dạ. cái uh, quỹ tài sản của gia đình một cách hợp lý dạ. sau này còn ờ, phải để dành tiền cho em bé nữa thực sự hai bạn này kể xấu vậy nhưng mà dạ. thấy cả hai người đều là có một cái gì đó rất là mãn nguyện trong cái cuộc sống công nhân hiện hiện giờ đúng không dạ. dạ. em là may mắn là em được mẹ chồng cưng là thế lực lắm đó nghe <laughs> còn em á là em đã sở hữu một cái bông hoa quá là nhan sắc như thế này thì ráng mà giữ yeah. Dạ. đúng không yeah. Dạ. chết rồi chị nói vậy à, chết dạ. em rồi thật sự á bây giờ em đã lấy nắm được cái bông hoa này rồi cái quan trọng là em nắm được cái hồn gọi là giữ cái hồn phần hồn với giữ phần xác một chi <laughs> xác giữ rồi Thôi, sở hữu cho à, mới giữ chúc đó. hai bạn à, luôn luôn lúc nào cũng vui tươi à, vào bao trống của một em bé để cho vui cửa vui nhà và dạ em cảm ơn chị <laughs>